Thường thì mỗi khi đến thế hệ game mới và những Pokemon mới được ra mắt thì sẽ có những con rất mạnh gây được nhiều sự chú ý. Tôi đã có một series 8 video làm về những Pokemon ấn tượng nhất của mỗi vùng. Sau đến cái vùng Paldia này thì đã có tận 2 video về những Pokemon mạnh, một video về bộ starter mạnh và một video về bộ túi huyền thoại rồi. Vậy mà vẫn chưa hết cái để nói. Một phần là vì chúng nó mới, phần khác là vì quả thực Gen 9 có rất nhiều Pokemon mạnh thật Vậy thì nó lại sinh ra thêm cái video này Hãy cùng xem chúng ta có gì nhé Vốn dĩ cân bằng game đã là một chuyện rất khó Với một con game có số lượng nhân vật khổng lồ như Pokemon thì nó còn là điều không tưởng Không tưởng đến mức người ta còn chẳng buồn bỏ công sức ra làm cho đỡ mất thời gian Chúng ta có những Pokemon với đặc tính như là không thể bị tê liệt, không thể bị du ngủ, không thể bị bỏng hay trúng độc rồi chúng ta lại có một đặc tính miễn nhiễm tất cả những hiệu ứng nói trên, cơ mà Pokemon sở hữu đặc tính này thì lại khá yếu. Và sau đó thì chúng ta có Garganacle, vốn đã được tạo hình trông giống như một cái kim tự tháp rồi. Pokemon này sở hữu mọi tố chất cần thiết để trở thành một bức tường kiên cố vô địch, nhất là cái đặc tính. Garganacle là Pokemon hệ đá, với đặc tính Purifying Salt khiến cho nó không chỉ miễn nhiễm với những trạng thái bất lợi mà còn cho thêm khả năng kháng hệ ma, điều mà bất kỳ Pokemon nào cũng sẽ trân trọng, nhất là ở cái bối cảnh hiện tại hệ ma đang hoành hành ngang dọc. Kết hợp với đặc tính ấy là một hệ thống chỉ số như thể bước ra từ trong mơ, mặc dù tổng không cao nhưng phân bố toàn vào những người thiết yếu, 100 điểm thể lực, 130 thủ vật lý và 100 công vật lý. Ừ thì cho cái gì thì mình dùng cái đấy thôi, nếu muốn thì Gagan vẫn có thể chơi động đất hay đá lở được, nhưng thực chất thì nó cũng không cần cái mức tấn công cao đến thế và nếu có thể đổi bất công sang thủ thì nó càng mừng. Bởi vì những nguồn sát thương chính của con này, một là đến từ Stealth hai là cầu máu theo phần trăm nhờ chiêu thức độc quyền Soul Kill, và thực chất thì nó còn có cả chiêu Body Press để có thể gây sát thương bằng thủ. Dĩ nhiên không thể thiếu những chiêu củ nhầy như là Iron Defense và Recover. Tức là các Kanako hoàn toàn có thể đứng đó, tăng tí thủ, hối tí máu, nở nụ cười thân thiện nhìn đối phương héo mòn do mất nước. Hiểu không? Kiểu nó bị sát muối ấy. Cái chiêu ướp muối này có sát thương theo lượt giống như là trúng độc Tuy nhiên sẽ bị hóa giải nếu như đội bạn rút Pokemon về Cho nên thường được dùng để ép đội bạn đổi Pokemon trước khi bạn là một con Dondozo đang ngậm Tachigiri trong mồm và không thể rút về được thì xin vĩnh biệt Thậm chí sát thương theo lượt của chiêu này còn tăng gấp đôi nếu như đối thủ mang hệ nước hoặc là hệ thép Nên nếu anh em nghĩ có thể mang Pokemon của hai hệ này ra để khắc chế các Kanako thì hãy suy nghĩ kỹ lại một tí nhé. Nó bật ra hệ nước hay là hệ cỏ lên thì lại méo mồm đấy. Hồi đầu rất nhiều người không đánh giá cao chị đào điểu này bởi vì bộ chỉ số không được ấn tượng lắm. Nhưng Espatra cười vào mặt tất cả bọn họ và thăng hạng cực kỳ nhanh như cái đặc tính Speed Boost của nó vậy. Speed Boost vốn là một đặc tính cực kỳ đáng sợ, có thể biến Pokemon sở hữu thành tên lửa siêu tốc chỉ sau 1 đến 2 lượt Ví dụ điển hình nhất trong quá khứ là Blaziken, chỉ cần một lần Sword Dance và một lần Protect, nó có thể quét gần như mọi thứ xuất hiện trước mặt. Trường hợp của Espatra thì cũng không khác là mấy khi mà nó có thể gia tăng chỉ số với Kamite và nó cũng là một con chim. Tuy xét về mặt công kích thì đơn hệ siêu linh không đáng sợ như là song hệ lửa rắc đấu của Blaziken, nhưng Espatra có một món vũ khí bí mật đó là Store Power. Vốn chiêu này chỉ có sức mạnh cơ bản là 20 thôi, nhưng mà với mỗi bậc gia tăng chỉ số của Pokemon thi triển thì chiêu này sẽ mạnh thêm 20 nữa. Tính sơ sơ thì chỉ cần một lượt dùng Kamai và được tăng bằng Speed Boost thì Store Power lúc này đã mang sức mạnh là 80 và nó sẽ còn tiếp tục mạnh lên nữa trong quá trình chiến đấu. Chỉ với một cái chiêu này, Espatra đã có thể đồ sát tất cả những Pokemon nào không phải hệ bóng tối. Và với trường hợp gặp cái hệ đấy thì nó lại có Dazzling Gleam để hỗ trợ. Và từ nãy giờ tôi nói mới chỉ tốn có 3 slot chiêu thức của nó mà thôi. Slot còn lại anh em có thể tùy thích mà lựa chọn những phương thức câu giờ như là Roost, Protect hay là Substitute. Cứ mỗi lượt câu giờ là trị điều sẽ càng nhanh hơn và mạnh hơn. Với cái combo dễ chơi và dễ trúng thưởng này, Espatra đã tự tin chiếm cho mình một ghế trong danh sách cấm của Pokemon Showdown. Và dĩ nhiên, đã nhắc đến Substitute là không thể không nhắc đến Cycliza. Pokemon không được chơi điện tử chỉ vì một chiêu thức. Và vì lý do nào đấy mà bên Showdown họ vốt cấm cả con Pokemon thay vì chỉ cấm cái chiêu đấy. Sweattail sẽ khiến Cycliza rụng đuôi, hy sinh 50% tổng sinh lực bản thân để tạo ra một hình nhân thế mạng. Sau đó nó sẽ tự động rút về và nhường cái hình nhân đấy để che chắn cho một đồng đội khác được đảo ra. Tức là đồng đội đấy sẽ được đảm bảo an toàn gần như tuyệt đối trong ít nhất một lượt để chúng có thể làm bất kỳ điều gì chúng muốn. Dễ nhận thấy nhất là gia tăng chỉ số, ví dụ luôn là con Espatora mà chúng ta vừa mới nói ở trên. Tôi đã có một video để giải thích kỹ hơn về cơ chế của hình nhân thế mạng. Anh em nào chưa biết thì có thể tìm hiểu trong video đấy dưới phần mô tả nhé. Thực tế thì còn một Pokemon nữa có thể dùng chiêu dụng đuôi này, đó là Othworm. Chính ra thì cả hai con này đều tốt cả, nhưng nếu đặt cả hai ra mà so sánh thì Cyclizer nhanh hơn rất nhiều, cho nên nó có thể đảm bảo dụng đuôi thành công trước khi bị đối thủ dồn đam. Hơn nữa, vì chiêu này tự cắt một nửa sinh lực của bản thân, cho nên Oathworm chỉ có thể thi triển được một lần và bắt buộc phải mất một lượt để hồi máu hoặc là cắn một quả berry nếu muốn dùng tiếp. Cyclizer thì không cần như thế, nó sở hữu đặc tính Regenerator sẽ hồi lại 1 phần 3 tổng sinh lực mỗi lần rút về cho nên ngay sau khi cắt một nửa thanh máu để dụng đuôi thì nó đã tự hồi lại gần hết rồi. Nhờ đặc tính này, Cycliza có thể dùng xét theo đến 3 lần liên tiếp mà không cần hồi máu và cung cấp cho đồng đội của nó rất nhiều cơ hội để phát huy sức mạnh. Có lẽ một chiều xét theo này cũng đủ khiến cho Cycliza cực kỳ hữu ích. Tuy nhiên mọi thứ vẫn chưa dừng lại ở đấy. Nó vẫn còn rất nhiều công cụ hữu ích để hỗ trợ team, chẳng hạn như là Rapid Spin để xóa bỏ cạm bẫy, Knock Off để phá bỏ trang bị của đối phương hay là taunt để ngăn cản chúng setup hoặc là câu giờ, nhất là để cản những con Cyclizer khác dụng đuôi. Trong video lần trước, tôi có giới thiệu với anh em về Golden Go. Một trong những điều khiến cho cậu vàng này được đánh giá cao là khả năng miễn nhiễm với những phương thức xóa cảm bay hữu dụng nhất là Rapid Spin và Defog. Tuy nhiên, trong những Pokemon sử dụng Rapid Spin, vẫn có một con có thể khiến Golden Go cực kỳ rén, đó là Gretusk. Gretusk, Pokemon nghịch lý mang song hệ đất và giác đấu. Con này sở hữu mức sinh lực và công thủ vật lý rất đáng nể, thậm chí còn cao hơn cả Gaganaco, với tiềm năng còn cao hơn nữa nhờ có đặc tính Photosynthesis. Photosynthesis sẽ gia tăng chỉ số mạnh nhất của Pokemon sở hữu nếu đứng dưới nắng hoặc là được kích hoạt trang bị Booster Energy vì Gretus có cung và thủ vật lý cơ bản đều cao và ngang bằng nhau, cho nên tùy vào cách phân bố, anh em có thể biến đổi con voi này theo hai đường, phun công hoặc là phun thủ. Khi mà build phun công thì Gretus đe dọa tất cả mọi kèo với tận hai chiêu thức mang sức mạnh 120, đó là Close Combat và hết long Rush. Không chỉ có vậy, Gretus còn sở hữu Knock Off để đánh què mọi kèo dám nhảy ra đỡ, đặc biệt là con Golden Go cầm bóng bay, nghĩ rằng nó có thể an toàn trước những chiêu hệ đất còn chiêu Ice hệ băng sẽ khiến cho Landorus cóng chân bất cứ khi nào nó dám xuất hiện trong meta. Nếu mà đi theo đường thủ thì Gretus có thể kiểm soát cảm bẫy hiệu quả với cả Stealth Rock và Rapid Spin. Knock Off vẫn luôn là công cụ hữu dụng cho tất cả mọi trường hợp, còn Stab Body Press vẫn sẽ đảm bảo lượng sát thương khổng lồ mà nó có thể gây ra. Book Up cũng là một lựa chọn không tệ với cả hai đường build này, khiến cho Gretus vốn đã trâu nay còn lì nữa nó cũng không nhất thiết phải sử dụng Booster Energy để kích hoạt đặc tính, mà đôi khi có thể tận dụng trời nắng từ một Pokemon khác. Khi đó thì lượng phục hồi sinh lực của Leftover, lượng thủ đặc biệt của Ostorvest hoặc là sát thương phản đam của Rocky Helmet cũng sẽ cực kỳ hữu dụng. Roaring Moon là một trong hai Pokemon nghịch lý có tổng chỉ số cơ bản hơn đám còn lại một chút là 590. Tôi thấy có nhiều anh em nhìn cái con số này và bảo nó yếu hơn Salamence bởi vì Salamence có tổng cơ bản là 600. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn một chút thì phân bố của Rory Moon đẹp hơn rất là nhiều. Cái gì cũng cao hơn Salamence, trừ công đặc biệt thì đây là cái chỉ số mà nó hoàn toàn không cần, vứt đi hết cũng chả sao. Và có thể anh em sẽ phải ngạc nhiên khi nhận ra ở mảng thu đặc biệt con này trâu hơn mình nghĩ. Cũng đừng quên, vì là một Pokemon nghịch lý nên nó vẫn còn có đặc tính Photosynthesis để gia tăng công vật lý, trở nên cực kỳ mạnh hoặc là gia tăng tốc độ trở nên cực kỳ nhanh. Để nó có thể gieo rắc nỗi sợ hãi với bộ chiêu thức mạnh mẽ như là Jawlock, Outrage, Earthquake, Stone Edge, Iron Head và đặc biệt là Dragon Dance. Nếu như anh em thả để cho nó thi triển Dragon Dance thành công một lần thôi là xác định đấy nhá. Vì là một Pokemon mang song hệ rồng và bóng tối giống như Hydreigon, cho nên Roaring Moon cũng gặp phải vấn đề mà Hydreigon gặp phải ở những thế hệ gần đây, đó là rất nhiều điểm yếu thông dụng như là giác đấu, băng, rồng và nổi bật nhất là bị x 4 hệ tiên. Nhưng hên cho nó là được sinh ra ở thời đại của Terrestrialize, cho nên cái này tạm thời nó chưa phải lo nghĩ gì nhiều lắm. Nó hoàn toàn có thể biến thành hệ thép, ngay lập tức kháng được 4 trong 5 điểm yếu, cùng lúc đó được thêm sát thương cùng hệ cho chiêu Iron Head cực kỳ lợi hại. Hoặc nó cũng có thể biến thành hệ bay, tuy không kháng được nhiều nhưng sẽ thêm sát thương cho chiêu Acrobatic, nhất là sau khi đã kích hoạt trang bị Booster Energy thì chiêu này sẽ là chiêu mạnh nhất của nó. Vào thời điểm mà những Pokemon hệ bóng tối rất mạnh đang xâm chiếm mọi mặt trận như là Rorimon, Bộ Tứ Tai Ương, Meowscarada, King Gambit, thì những Pokemon hệ giác đấu cũng theo đó trở nên phổ biến hơn. Và với sự gia tăng của hệ bóng tối và hệ giác đấu thì có lẽ cái hệ được hưởng lợi nhất là hệ tiên. Trong số những Pokemon hệ tiên mạnh nhất ở thời điểm hiện tại thì ngoài Fluttermane mà tôi đã đề cập trước đây, chúng ta còn có Iron Valiant. Iron Valiant là Pokemon duy nhất ở thời điểm hiện tại mang song hệ giác đấu và tiên, khiến cho những gì nó mang đến cũng là độc nhất, không một Pokemon nào thay thế được. Những đòn tấn công của hệ tiên vốn rất ít bị kháng, còn hệ giác đấu thì có thể gây sát thương siêu hiệu quả lên nhiều hệ. Kết hợp hai hệ này lại thì sẽ tạo nên một cỗ máy công phá. Bên cạnh mức tốc độ chỉ sau Rorimon chút xíu, Pokemon này sở hữu cả công vật lý và công đặc biệt đều cao, cộng với hệ thống chiêu thức siêu rộng ở cả hai mảng, bao gồm cả những chiêu gây sát thương lớn, những chiêu set up chỉ số và thậm chí cả những chiêu hiệu ứng khó chịu như là Taunt, Trick, Wildcard hay là Destiny Bond. Vì thế mà Iron Valiant có thể tha hồ tùy biến khả năng tấn công theo thuần vật lý, thuần đặc biệt hoặc là kết hợp cả hai mảng cũng được luôn. Kiểu như nếu gặp Blissey thì sẵn sàng đấm vào mồm nó, còn nếu chẳng may bị bỏng thì vẫn có thể spam moonblast được. Anh em tha hồ mà gây bất ngờ cho đội bạn Thường thì đến khi họ nhận ra White Phượng của anh em mang set gì thì cũng lủng mất một hai Pokemon rồi. Khả năng miễn nhiễm hệ rồng và kháng X4 hệ bóng tối cho phép Iron Valiant dễ dàng nhảy vào trận chiến và ép đối thủ phải quay về. Rồi chỉ sau một lần setup bằng Kamai hay là Shot Dance hoặc là khi cầm trang bị Choice Spec thì một đòn của Iron Valiant cho dù bị kháng cũng sẽ đục mất một nửa thanh máu của đối phương. Nếu như dùng Booster Energy để kích hoạt Quark Drive thì nó sẽ trở thành một trong những Pokemon nhanh nhất thời điểm hiện tại. Ờ đấy, túm cái váy lại từ đầu đến giờ, đơn giản là con này nó nhanh, nó đánh đau và nó có vô vàn chiêu thức mạnh để biến hóa. Đổi lại thì nó chỉ có một điểm yếu là thể lực mong manh mà thôi, nhưng mà anh em còn mong đợi điều gì hơn nữa cơ chứ. Vừa rồi là thêm một vài Pokemon sáng giá của Gen 9 cho anh em và hiển nhiên là vẫn còn nhiều con mạnh nữa đang chờ được nêu tên. Cảm ơn anh em đã chú ý đến video này và đã theo dõi hết nó. Xin lỗi anh em bởi vì đợt vừa rồi tôi chuyển nhà thi công sẽ đắp mấy thứ lỉnh kỉnh khá là tốn nhiều thời gian cho nên không lên video được. Thời gian tới thì tôi sẽ cố gắng bù lại nhé. Anh em cũng có thể ghé qua kênh Jabacast Play mà tôi mới tạo để livestream những game không phải Pokemon. Hẹn gặp lại anh em trên cả hai kênh nhé. Stay cool.